o ờ, oh, đi đâu mà vội đâu mà vàng đâu mà nghe chi lời họ nói để nước mắt khi rơi thành hàng nỗi buồn như cánh chim én ta cứ thả nó trôi thành đàn chỉ khi mày đói mới biết được đâu là đá đâu là vàng hồi trước tao và thằng homie ba lô hai thằng đi smoke some fucking weed that was all we need họ nói là mày sẽ lớn còn cả một tương lai chờ ta ở ngoài kia thế giới bao la nên tao không bao giờ ở nhà mama sanh ra thằng con trai mama sanh con trai dạy nó biết là đời con dài là đàn ông thì đầy trong gai sống sao cho mày vui đừng đừng đặt nặng thành công trong tay mày không cần phải đóng vai thẹn với lòng thì mày không sai và tao mang hình ảnh của mẹ đi khắp mọi nơi, khi không ở nhà mới biết những thứ ngoài kia gọi mời khi đi không cần đích đến nhưng phải biết nơi đâu để về đi một vòng thiên hạ quay trở về nhà với những câu chuyện để kể là mày đã đi ho ờ, đi đâu mà vội đâu mà vàng đâu mà nghe chi lời họ nói đâu là thù còn đâu là bạn đâu là nơi mà ta sẽ về khi một ngày linh hồn lỡ bán dành vài phút nghe lời tao nói ở trong từng chữ từng câu là vàng tao thường hay đi lang thang mà không từng ai không từng ai và đã được dạy là trăm lần đúng bằng một lần sai một lần sai. rồi đến một ngày trong lòng ngực tao lạnh tanh và phút chốc âu lo lại đây như nỗi buồn của thạch xanh vì có những lúc không may một ngày mực nước cũng dưng đây mày phải trông chờ và đỏ đen có những kẻ khi họ làm thân mày thì cẩn thận là họ khen nhớ thương công lao không nhỏ bé không may có thể thay bước chân mày như là đôi giày của lọ lem nhưng những chặng đường tao đi tao đã biết có ngày về không tao chả biết nhưng tao chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận đó là một điều tao quả quyết tao đã nghĩ tao đã nghĩ tao quá nhỏ bé để có thể cần thiết nhưng tao đã lớn đủ để lớn để kể cho cả thế giới này họ biết là tao đã đi nhìn thật xa dài chàng nét ơi mệt mỏi